Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Rồi em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ. À, chào chị Cát Tường, chào anh à, Quỳnh Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, à, năm nay 30 hiện ờ, đang làm ờ, freelance về thiết kế và làm bartender quê ở Cam Ranh Khánh Hòa rồi mời bạn Nam giới thiệu Em tên là Điệp, 27 ờ, tuổi Công việc của em thì em chạy xe du lịch 7 chỗ chị Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ lớn luôn Dạ dạ Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30 Cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi Em quan trọng là tính cách thôi à ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị Tính cách sao là phù hợp dạ nói chung thì vui vẻ hòa đồng là được này dễ rồi dạ còn gì mà đặc biệt nữa không dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được biết lo lắng cho gia đình là được cũng đơn giản quá này dạ. phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi còn cái gì đặc biệt nữa không em thì dễ lắm không sao sao cũng được chứ gì cũng dễ dạ. vậy rồi để bạn nữ giới thiệu một chút ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì ưu điểm của em thì à, cũng là vui vẻ hòa đồng thân thiện với mọi người điểm yếu của mình là gì ừ, là rất là sợ con trai ủa sao vậy sao sợ con trai không biết thấy con trai tới tấn công là sợ à, bây giờ bây giờ hết sợ chưa ờ, hết rồi mình có mối tình nào chưa dạ thì cũng có quen một mối tình cũng được 5 năm à, quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn à, do em lo về sự người nhiều hơn cũng vì lý do đó mà chia tay em đã trải qua mấy mối tình rồi em thì có hai mối tình rồi nói chung cái hai mối tình em cũng sâu đậm lắm nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi không lý do gì hết hả không Kỳ vậy tự nhiên bỏ trốn mất hả dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó là em đề cập tới cái chuyện mà cưới xin cái người ta né né né né cái họ ta đi luôn rồi à, bây giờ chị hỏi nè ngại đó em có cái ờ, tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy không nói chung em tốt lắm chị ơi em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm mà em biết sao nữa có mặn nồng gì lắm chưa em thương thật lòng mà em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn đến giờ em xui quá <laughs> vậy, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì hơi ờ, không biết ăn thôi chị ơi chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm được đâu kể một thứ vài thứ được thôi nhiều quá em vậy không biết ví dụ đi kể một vài thứ nào được cơ thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em coi ăn nhà uống bình thường rồi. không ăn ăn không lẽ để ta đói giờ em dẫn bạn gái đi shopping đi mua sắm này nọ có không? Đi đâu dạ nữa. nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa dạ cũng có chứ mà cũng ít không lãng mạn nhiều lắm nhưng không đó nhiều khi không lãng mạn lần nào lãng mạn nhất với bạn gái như ngày tình nhân nè à, làm gì dạ nói chung thì em mua hoa tới giờ dẫn đi ăn đi uống mua hoa gì dạ hồng <laughs> mua mấy mấy mấy mấy mấy mấy bông chín chín bông <laughs> trời dạ chín chín bông luôn hả dạ đi uống rượu không dạ chờ chị đi uống rượu không em tài xế thì em không uống cái đó chị họ nghe cái giọng khác với cái người quá ha à. nói vậy em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi um, nhỏ nhỏ, nhỏ gọn gọn gọn đấy đứa phong độ lắm phong à. độ phong độ dạ thì em thích cái người phụ nữ như thế nào ngoại hình dễ nhìn là xíu là được ừ. có... em chuẩn có gì hết trơn á em cần gì chuẩn bị gì cho đám cưới chưa dạ có chứ có được cái gì rồi dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị chuẩn bị hết trơn rồi chị nói chung giờ chỉ thiếu quả dâu thôi <laughs> em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị dạ mẹ chuẩn bị nói chung ờ, trong đó cũng có phần của em nữa hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi bữa nay đi mẹ có dặn gì không thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được <laughs> ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à không dạ có vậy em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu <laughs> em quen thì em chăm sóc kỹ lắm em cũng lo lắng lắm mà sao ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường em cà giật cà giật cho chị phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật cà giật vậy đó sao được ờ. không Ê. <coughs> được lắm qua nha coi ờ, bên đàn gái thế nào nha rất là ổn á à, chào em chào anh bên đó nói ờ, em cảm thấy anh nói như thế nào ừ, nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ anh ẩm ba người như em còn được đó tài xế vậy là đào hoa lắm đó đào hoa hả đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách rồi sao gặp khách rồi sao em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra <laughs> gặp khách là đi khách tôi, tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu em có thích sự lãng mạn không dạ em rất là romantic anh bên này hơi, hơi khô khan chút xíu anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại ra đi không một lời giải thích Thôi. hôm nay em có đi với người thân không dạ có rồi cho cho chị gặp người thân của bạn nữ thưa em à em quyền linh và các tường như cô thấy thì mỗi người làm chồng là như con được thứ nhất là sức khỏe Dạ. là cô thấy được nè mà thấy cũng hiền nữa thật tình nữa con cứ uh, cho bạn một cơ hội đi rồi nếu mà sau này ra ngoài uh, cố gắng tìm hiểu được thì tốt mà không được thì thôi chứ đừng ở đằng này mà không bấm là tội nghiệp cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như dạ. tiên nói đâu à cả ngày nè cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm bấm, rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu đó, còn con cũng dạy nghe con nghe nhớ bấm nha đó. đó nhưng mà coi rượu tao không thích tao bấm rồi sao không con phải bấm tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà tình cảm mà coi như là giải cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con con nhất trí với cô à, nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ làm mẹ làm làm, làm dâu là cháu cô là số 1 số 1 ok cô nói thiệt cô dám nói thôi cô nhưng mà thí dụ như cái duyên thì người ta thấy không có hợp nha ta không bấm sao con cứ bấm con cứ bấm cho cô rồi sau này con mới thấy là cô là ló cô là đúng chính dạ. xác dạ. con thí dụ lỡ hôm nay anh này không bấm sao không bấm được cô la đó <laughs> rồi bạn trai sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè dạ em đi với mẹ với lại em gái em dạ, à, chào à, bên, cô. cô thấy mình là, chào cô là Lê gái dữ dội chào chưa? dạ cô cô cho con dạy mình lời phát Thầy biểu cô, cô sắc điện bé này cũng dễ thương con yên trí đi Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ một công ty nên là, là có khách thì đón khách về đi thì đón khách về thôi chứ không có chạy đi đâu hết cả nên con yên trí cái chỗ đó có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi để à, tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi đấy <laughs> cảm ơn cô à, nhiều cảm ơn cô à. thôi bây giờ à, hai bên tìm hiểu nhau đi nhìn nhau coi có cảm giác gì nhớ bấm bấm tôi la nhá <laughs> kéo màn bắt đầu thấy cái giọng nói cái tướng khác nhau thấy không nó nói lần nữa tới gặp em mình dạ, em không có má lúm đồng tiền nói chung thì nhìn em rất là đẹp dễ thương thì có nụ cười dễ thương em thấy anh như thế nào Ờ, hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau <laughs> à, hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều nói chung thì à, mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau nếu mà mình đến được với nhau á thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc anh sẽ lo cho em suốt đời anh sẽ che chở cho em tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái thích lo lắng cho bạn gái em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu thôi mình tự tưởng tượng trong đầu coi bắt đầu em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều em thì không không tạo ra được cái sự lãng mạn bây giờ tạo ra nè gặp ở đâu theo em chỗ nào lãng mạn nhất em thì em thích ở bên phú mỹ hưng có cái cái cái cầu ánh sao á cái chỗ đó rất là đẹp rồi sao nữa tới cầu ánh sao làm gì dẫn bạn gái đi đó thông quan mình tâm sự ăn uống cái gì đã nói rất là vui em thích lên như vậy tạo ra cái không khí lãng mạn nữa dẫn cổ qua bển chờ lúc mưa xuống ha cái đó để tự về em sẽ tự chế thêm vô cho <laughs> giờ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn à, hiện tại anh sống ở đâu năm quận chín em ở đâu lận em ở quận bình thạnh ở bình thạnh cũng gần mà anh dành thời gian cho em như thế nào à thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thì um nãy giờ anh sẽ có rảnh rỗi được tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về mình chỉ tăng ca một tuần á tăng ca đến ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được tôi cũng nói ngày thứ hai ba tư năm sáu ngày nào cũng được ai về nói hai ba tư năm sáu kẹt hết thứ bảy nhật tăng ca tại vì đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi đi chơi hẹn hò lúc nào thì từ 7 giờ là anh em rảnh rồi để chơi tới mấy giờ cũng được hết bây giờ đủ nhưng mà thích buổi tối chơi, buổi em sáng bận sớm thì chỉ rảnh buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào anh nghĩ ngày thứ tư thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ tư thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ năm sáng thứ năm 6 giờ sáng nếu như vậy đó thì cũng khó, khó cho em thì ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao nếu sáu giờ sáng thì em chạy sớm em chạy qua được chạy qua được bao lâu thì người ta quan trọng cái cái cái, cái tình cảm họ dành cho nhau thôi chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa yêu cầu có mặt ờ, nói những vài câu nào cho ngọt ngào là nói sao nói sao nè sáng em cầm bó hoa chạy qua em quỳ xuống em ờ, cầu ờ, chúc em sinh nhật vui vẻ được đó mà tự tạo ra chị nhiều Đúng rồi. nhiều nhiều này được ra sáng hồ hởi sáu sáng chạy dạ. qua quỳ xuống, quỳ xuống. bông hay dạ. này làm thử ra làm thử ra từ từ bình tĩnh nha chú anh hy vọng anh như được quen em gì cũng lãng mạn đó rồi ai nó không lãng mạn đâu bây giờ chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định nha nút nè nữa <laughs> nào chuẩn bị một hai ba rồi chúc mừng hai bạn cầm này rất là dễ thương chúc chặt tay nào hy vọng rằng à, chúng tôi sẽ tới quận 9 để à, dự tiệc ha chúc mừng các bạn đây là chiếc vé xem phim mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau quỳ gối tặng hoa ha bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất đúng rồi đó quá tuyệt vời